chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua một câu chuyện. Câu chuyện này có lẽ không lạ với các con. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chọn được kiến thức gì từ câu chuyện này để xây dựng nên khái niệm văn kể chuyện. Các con hãy chú ý vào bài nhé. Cô lựa chọn câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng để giới thiệu với các con. Các con hãy tập trung trong phần câu chuyện để từ đó có thể trả lời được những câu hỏi mà cô đặt ra. Câu chuyện bắt đầu. Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa con thích lắm, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cây bơm dài được trải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Ngựa cha thấy thế, bảo Con trai à, con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là một bộ đồ đẹp. Ngựa con mắt không rời bóng mình dưới nước, ngúng nguẩy đáp. Cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm, con nhất định sẽ thắng mà. Cuộc thi đã đến. Sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt chị em nhà hiêu sốt ruột gặm lá. Thỏ trắng, thỏ xám thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác quạ bay đi, bay lại giữ trật tự. Ngựa con ung dung bước vào vạch xuất phát. Tiếng hô, bắt đầu, vang lên. Các vận động viên dần dần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, ngựa con dẫn đầu bằng những bước dài dài khỏe khoắn